Anh hứa là yêu em suốt đời Yêu lắm đó nha Anh hứa là sẽ không nuốt lời Điều mới nói ra Muốn nói là thương em quá trời Nhung nhớ qua ta Và sẽ bên em đến cuối đời Không muốn cách xa anh khi sinh ra tính vốn thật thà Nên là thương anh phải nói ra Muốn được bên em đến cuối cuộc đời Thế nên là anh không muốn cách xa Ở ngoài kia bao nhiêu chàng trai Vì thấy em xinh tỏ tình là chính Còn anh đây không giống bọn nó vì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 thôi mà chưa có tập 2 Có rất là nhiều bạn bảo mình là anh ơi Anh hãy ra tập 2 đi anh Cho nên hôm nay mình quyết định mình đã quay trở lại Để làm tập 2 cho anh em xem rồi đây Ok và anh em thấy đằng sau lưng mình có ai không Đó đằng sau lưng của mình đang có một người hai người Ồ ba người bốn người Ủa cái gì vậy cái gì vậy Ủa gì vậy Ủa gì vậy Ủa gì vậy Cái gì vậy à, sao đi? À, ủa ông biết là tôi là phù thủy mà Bây giờ ông đoán xem ai là người thật Đó à, trời. Người không biết hả Bây giờ nhiều người vậy giống nhau hết sao tôi biết người nào là người thật người nào người giả được trời ơi trời mấy bạn ơi sammy là phù thủy cho nên là sammy hay hay hay chọc mình mấy bạn à trời trời bực ghê luôn trời đó bạn thấy không bạn thấy phép thuật của sammy ghê không đó sammy có rất nhiều phép thuật luôn bạn ơi bởi vậy cho nên là bạn nào mà muốn mình tiếp tục làm cái series bạn gái tôi là phù thủy thì bạn hãy nhớ hãy để cho video này nè cái video mấy bạn đang xem nè được 10.000 like thì qua ngày hôm sau mình sẽ ra tập 2 cho anh em xem nha anh em hãy gọi là like ủng hộ cho mình được 10.000 like cho anh em là sẽ có tập 2 cho anh em xem nha nhớ like nha anh em ô ok rồi còn bây giờ thì anh em ơi nhớ like nha thôi bà bà bà bà chặn sammy bà bà, bà không không không không chịu quay video cho tôi đâu sammy gọi là được 10.000 like sao mới mới mới chịu quay các bạn ạ à. Ủa, tại sao ông hỏi tôi bà chặn hả à bà chặn bà chặn ê, là bà ê, chặn cái gì vậy? rồi xong luôn chết queo luôn trời ơi là trời người ta giỡn có xíu thôi người ta chỉ gọi là bà chằn thôi chứ có gọi là gì đâu mà tự nhiên không mà tấn công người ta hả mày thấy không có phép tôi dễ không? thương cute này sao mà bà chằn được tôi là dễ thương cute nó lại coi à ok sammy dễ thương cute ok rồi à. rồi trời dễ ừ. thương kiểu gì mà dùng phép thuật biến nào đóng mũi tên đâm tôi gọi là muốn lủng người luôn á trời hey khó bạn thấy không sammy bà chằn gì đâu luôn trời đúng là ý là có phép thuật xong bắt đầu ăn hiếp mình hoài các bạn ơi bực bội dễ sợ bực <laughs> ok rồi mấy bạn bạn nhớ hãy like video này đạt được 10.000 like thì sẽ có tập 2 của series Bạn gái tôi là phù thủy nha bạn À sao ơi bà thử dùng phép thuật cho cho bạn fan xem mới coi còn bà, bà còn dùng dùng được thêm gì nữa không Đây phép thuật này vui dễ thương lắm không nè Đó Đâu, đâu. Trời Thả tôi ra Đó Trời ơi tàu lao tôi không thích cái phép thuật này đâu Trong tập 1 bà dùng cái phép thuật này bà gọi là bà biến cho tôi bay lên trời Ây da rồi xong Rồi ơi trời Ơi cái đồ bà chằng xấu xí Đúng là dạ. đẹp ghét gì? À ông giọng đó tôi bà chẳng hả hả hả bây giờ tôi sẽ dùng tin tôi dùng tên không tôi bắn không không hả à, ờ, thôi giỡn xíu mà trời trời ok bạn ơi nhớ like video này đạt đến 10.000 like sẽ tập hai nha nhớ nha ok ấy bạn nào mà yêu thích series bạn gái tôi là phù thủy thì nhớ like nha không không like là không có tập hai đâu nha bạn <laughs> ok bye bye và hẹn gặp lại anh em ở tập 2 của series Bạn gái tôi là phù thủy Mình chỉ làm cái bye video bye. này để thông báo cho bạn biết thôi Nhớ like nha, nhớ like nha còn bây giờ thì tạm biệt nè sam coi tôi làm phép thuật nè coi tôi làm làm, phép thuật nè nè đứng im coi tôi nè bum ôi rồi tôi cũng biết phép thuật luôn nha <laughs> ok bye bye mọi người tạm biệt